rồi xin chào tất cả anh em thì à, hôm nay thì mình sẽ à, làm một cái à, video nói chung là sẽ mang lại rất nhiều những cái thông tin bổ ích cho anh em không phải riêng về nuôi một câu đâu anh em thì mình sẽ à, làm về nội dung là mình khởi nghiệp hoặc là mình làm gì khi trong tay mình chỉ có 20 triệu có thể là 10 triệu cũng được anh em nhé nhưng mình, mình muốn lấy con số 20 triệu tại vì mình ngoài cái việc uh, uh, chăn nuôi thì cần phải mua giống ra thì mình cũng phải đầu tư thêm một chút về cái việc mà chuồng trại thì mình sẽ lấy con số 20 triệu tại vì uh, đối với những anh em mà quyết định khởi nghiệp hoặc là làm một vấn đề gì đó thì anh em thì mình nghĩ là cái số 20 triệu này thì cũng không thành không phải vấn đề đâu anh em thì mình uh, sẽ chốt con số là 20 triệu đấy thì mình uh, trao đổi luôn cho anh em ha mình vâng, làm gì đối với 20 triệu này thì có thể là mình nuôi rất nhiều loại mình có thể nuôi vài chục thứ không đếm được có thể là đây là mình liệt kê này 20 triệu anh em có thể nuôi, mua được một con uh, con bò 20 triệu anh em có thể mua được một con uh, con trâu 20 triệu anh em có thể mua được một à, đàn gà 20 triệu anh em có thể mua được một đàn vịt to 20 triệu anh em có thể mua được vài con dê 20 triệu anh em có thể nuôi mua được à, chưa đến chục con heo heo đây là mình nói là heo heo rừng lai nhé tại vì heo rừng lai ấy, nó giá trị kinh tế rất là cao nó khác với à, à nuôi heo mà heo trắng ấy. thì nói chung 20 triệu có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em đây là mình không chỉ dẫn đường cho anh em nuôi cái gì đâu nên là mình à, sẽ phân tích cho anh em là 20 triệu là nuôi cái gì để cho nó hợp lý gà đi mình nói về gà nuôi gà công nghiệp 20 triệu thì có thể là mình nuôi được một đàn gà cũng khá khá đấy khá khá đó nhỉ nuôi gà thì à, tầm khoảng à, vài tháng vài tháng thì mình đã có thể xuất bán được rồi nhưng mà đối với 20 triệu anh em đối với 20 triệu thì anh em đầu tư chuồng trại uh, mua gà anh em khi mà bán ra một con gà thì uh, một ký của nó thì uh, tầm khoảng uh, bây giờ là 45 50 ngàn đấy cho là mình bán đã xỉ ấy. thì anh em thử tính đi nuôi vài tháng trời bán ra giá đó và chưa kể đến việc là nó sẽ bị bệnh nó sẽ bị dịch mỗi lần dịch là gà nó có một cái mệt mỏi nó là nếu mà nó dịch bệnh nó đi cả đàn anh em nó sẽ chết cả đàn còn mua heo rừng lai thì 20 triệu thì chi phí chuồng trại của nó là mình cho 5 triệu đi. thì mình mua được tầm khoảng uh, tám đến chín con uh, con à, heo con về nuôi nuôi heo thì lại cực kỳ vất vả hơn nữa bán ra nếu mà để con heo mà từ khi nó uh, nó lớn lên mình sẽ bán từ khi mình khoảng nửa năm đến một năm anh em ạ à. sẽ khoảng thời gian nó rất là lâu nó heo rừng nhá còn uh, nếu mà mua heo heo nái thì anh em không có tiền đối với cái giá 20 triệu đâu nếu mà anh em có tiền mua heo heo nái về đẻ thì nó đỡ tốn chi phí hơn thì vì bé nó đẻ một lần đẻ nó này hơn chục con đi nhưng mà nuôi heo mua heo nái này cực kỳ đắt nuôi dê đi dê thì cũng chi phí bỏ ra rất là cao cũng chăm anh em chăm sóc cực kỳ mệt nhưng mà bây giờ mình quay trở lại cái à, cái việc nuôi bồ câu đi nuôi bồ câu nha đối với hai hai mươi triệu cái lồng chi phí chuồng trại bỏ ra thì anh em thì à, tầm khoảng à, đến 5 triệu rồi là anh em đang có một cái mà chuồng chặt của nó đẹp đấy nhá mình đang tính là đẹp và chuẩn đó còn con giống của nó thì anh em đã đã có từ khoảng gần đây là mình đây mình tính cho anh em này một hơn chục cặp anh em hơn chục cặp chắc chắn luôn tất cả chi phí trừ ờ, trừ cám anh em bỏ ra cái này chuột chậm thì à, em em có một cái à, cái giống nhất định em nuôi được đây là chim của công ty tan thái xuân thịt nha hai chục em có khoảng hai chục cặp để mình tính là cho anh em là, khoảng hai chục cặp đi anh em có khoảng hai chục cặp trừ những cái chi phí kia ra cá anh em biết à, sẵn thì anh em hai chục cặp chim bồ câu chim bồ câu một tháng nó đẻ hai lứa hai đến ba lứa nha nếu mà à, anh em mà có tuyệt chiêu mà mà ép chim bồ câu đẻ như chặt của mình nhá, thì à, một tháng nó đẻ được ba lứa đi nhưng mà đây mình nói anh em mô hình mô hình à, ít á thì một tháng nó đẻ hai lứa thì anh em nó có thể nhân rộng từ những cái cặp chim bồ câu bố mẹ từ những cái cặp mà chim bồ câu con đây nhé con nào mà nó nó đẹp á ờ, con nào nó đẹp chuẩn thì mình có thể à, có thể nhân giống nó lên cặp mà mà siêu đẹp thì mình sẽ chỉ cho anh em cách là nhân giống từ chính nó luôn rồi nó sẽ trở thành chim giống để anh anh em nuôi cám của nó thì cực kỳ dễ là cám con cò và bắp những cái à, thức ăn nguồn thức ăn kiếm cực kỳ dễ nó dễ hơn là mình phải đi bắt đầu mình phải đi trồng cỏ nuôi bò nuôi dê là mình phải đi trồng cỏ đúng không anh em nuôi cỏ nuôi bò vài tháng bắt đầu mình có cỏ cho nó ăn anh em phải đi chăn rất là cực rất là cực anh em phải đi chặt keo này anh em phải đi cắt cỏ cho bò cho dê này rất là mệt luôn còn cái này là mình mua cám về mình mua bắt anh em nào mà đất rộng anh em nuôi mua à, bắp giống anh em về trồng thì mình không phải tốn chi phí về cái nguồn bắt nữa anh em củ cám nữa cám này cám con cò cũng không đắt lắm anh em nhé cái chi phí uh, để mình ờ, mua cám con cò thì không đắt lắm khoảng bây giờ giá nó là hai trăm mấy á, một bao á một ngày anh em chỉ ăn một nắm nắm thôi một cái là em một lần ăn thì nắm thôi nó không có tốn lắm anh em nên anh em hai chục triệu thì anh em có thể để được tính những cái chi phí này mình khoảng trên 20 cặp là chim bồ câu rồi mình nuôi rồi đấy còn cái um, cái việc mà chim bồ câu uh, nó khác với uh, các loại uh, khác như chia như gà hoặc là heo thì nó không bị dịch bệnh tàn phá đây anh em thì thấy không đây cặp chim bồ câu bố mẹ đẻ này đây là hai hai quả trứng này một tháng nó sẽ đẻ như thế này chim bồ câu ra ràng đây mình nói thêm cái nguồn đầu ra cái đầu ra ở kênh nông dân làm giàu của mình là bao đầu ra luôn cho anh em này đối với người nông dân mà nuôi bất cứ con vật gì thì việc đầu ra là điều quan trọng nhất hầu như ai nuôi thì à, à họ không có cái nguồn đầu ra ban đầu thì họ sẽ kiếm đầu ra là ở những cái khu vực đó mà chưa nuôi bồ câu mà mình nuôi bồ câu thì chắc chắn trăm phần trăm anh em là mình sẽ bồ câu mình cung cấp ở cái địa phương đó nhà quán ăn này nhà hàng này cả những điểm bán lẻ người dân họ ăn mua về ăn này thì chim bồ câu chim bồ câu từ lúc nở đến lúc bán chim bồ câu thịt đó thì tầm của nó là 25 đến 30 ngày là mình đã bán được rồi cực kỳ nhanh không nuôi gà làm gì có anh, anh em có chuyện 25 ngày anh em bán nuôi heo làm gì có chuyện nó tính bằng nửa năm đến một năm mình mới xuất mình bán được còn chim bồ câu này 25 đến 30 ngày là mình đã bán được rồi tùy giá cả những khu địa phương mà anh em có thể thể bán bán bán xỉ giá khác này bán lẻ giá khác này thì có rất nhiều cái à, thuận lợi để mình lựa chọn con chim à, bồ câu làm cái việc khởi nghiệp cho mình anh em có thể sờm uh, uh, trên uh, uh, youtube hoặc là google thì anh em thể có thể thấy là nuôi chim bồ câu có rất nhiều người mà cực kỳ hoành tráng cực kỳ là uh, thành công mình ở trạng mình cũng cấp giống đó rất nhiều người ở Nam mình thì hầu như là ờ, có một cái phản hồi đều rất tốt anh em nhiều người rất là thành công và mình rất mừng về điều đó luôn đấy chị một câu anh em cho anh em xem tận mắt thấy chim một câu ra vàng đây là cặp chim một ờ, câu con đây anh em ạ à. con này là tầm khoảng ờ, chục ngày cái chục ngày anh em thấy nó to cỡ này dòng này là dòng siêu thịt anh em ạ à. dòng này là dòng siêu thịt anh em nhé nuôi chim đây là mình lưu ý thêm một cái nữa nuôi chim để mà thành công anh em tuyệt đối anh em đừng có nuôi chim một câu tang nhé chim một câu tang chim một câu người ta nuôi thả bay trên trời á đó là chim một câu tang con nó cực bé con cực bé khoảng vài lạng con còn anh em để chim một câu chim bán nay mình mới có giá trị mình mới có lời được chim một câu nuôi chim một câu thì anh em mình dòng được quan trọng 25 đến 30 ngày là mình đã có thể bán chỉ một câu là trên 5 lạng hết 4 5 lạng hết và những cái nhà hàng cực kỳ thích cái đi à, đóng thịt của công ty đang thái sĩ thịt anh em nhé tại vì cái chất lượng thịt của nó và cái thơm đó, nó rất là tuyệt vời luôn thì uh, từ những cái nội dung vừa rồi thì uh, anh em có thể tham khảo thêm về cái việc mà khởi nghiệp của mình nói là có nhiều nhà em là bỏ phố về làng mình hay dùng từ là bỏ phố về làng à, có thể là mình à, cái việc khởi nghiệp của mỗi người nó có khác nhau nhiều người thì đang làm công việc này thì mình quyết định về quê mình mở trang trại mình nuôi con này con kia thì à, đó cũng là một cái để anh em tham khảo thêm từ 20 triệu mình có thể làm gì Đó là một à, cái kiến thức mình nghĩ là cũng cực kỳ hay đó có thể là 10 triệu anh em cũng có thể đâu không phải là 10 triệu 5 triệu anh em đã có thể làm được cái chuyện đó rồi là mình nói năm 10 triệu 20 triệu đó là cái um, cái số tiền bỏ ra cái chi phí nó cực kỳ ít đó. còn đối với anh em nuôi những cái uh, cái loại à, con vật khác thì nó, nó không có giá đó đâu anh em ạ à. thì bồ câu thì giá trị đó cái độ bổ của nó anh em cung cấp thịt cho gia đình đó một con chim bồ câu ra ràng này thôi nó bằng ba con gà nhé cái độ dinh dưỡng của nó bằng ba con gà đấy đấy rất là giá trị luôn Rồi thì video hôm nay của mình à, đến đây thì cũng xin tạm dừng nhé Thì hy vọng anh em sẽ có những cái kênh à, tham khảo để anh em à, à, quyết định à, để khởi nghiệp như thế nào trong năm mới Rồi xin chào tạm biệt tất cả mọi người